chia sẻ kinh nghiệm ờ, cho bạn bè để ờ, để các bạn mà đang chuẩn bị vô để bán hàng á thì ờ, người ta có mấy bạn có thêm được cái động lực để mà mấy bạn bước tiếp cái con đường kinh doanh online này thì nói chung là tại vì mình cũng vì gấp quá mình cũng không có chuẩn bị được cái gì nhiều hết trơn á có sao mình nói vậy thì à, mình tên ờ, Quyên sinh năm 86 à, ờ, hai vợ chồng mình á, là đều khuyết tật bản thân mình á, thì bị tập bẩm sinh còn chồng mình á, là ảnh bị tai nạn năm nay là cũng là à, 9 năm mình à, gặp nhau ở trên cái trường khuyết tật ở Hóc Môn thì à, sau đó thì nói chung là nó có quen với thầy Bình thì cũng ờ, khoảng chừng chắc khoảng 4 năm ha Bình ha ờ đúng rồi ừ. À, 4 năm ủa sao mày không có thấy cái hình vậy trơn thì mình biết được biết á, mình à, hồi hồi cái đợt lúc mà mình mới bắt đầu tập tành à, đi học à, kinh doanh online á rồi xong là nói chung là tại vì cái thời gian cũng không có nhiều mình không có chia sẻ chi tiết ừ, cặn kẽ nhiều đến mấy bạn được mình cũng nói ngắn gọn đơn giản thôi thì à, lúc đó thì mình á có đó là dạ là sao ta là có cái cái, cái thời gian mà đi học mà bán hàng cho người giàu á rồi quen với thầy bình thì thầy bình thì cũng ờ, trước đó thì cũng đã kinh doanh nhiều sản phẩm và sau thì cái thời gian mà để giúp vợ chồng mình á thì ờ, lúc đó thì mình có kinh doanh cái sản phẩm uh, uh, bên hàng Nukin là dung dịch vệ sinh bạn dung dịch thì luôn là, đúng rồi thầy mình bán dung dịch luôn và lúc có một cái ờ, cái cơ duyên là bán cái máy ờ, máy rửa mặt à, mình đó thì trước mình rất là ngại thì ờ, nhưng mà lúc mà học bán cái này thì khi mà bán cái cái máy rửa mặt á mình cũng phải phơi cái mặt ra để mình tư vấn khách hàng thì các bạn nghĩ đi mấy bạn thì lành lặn còn mình mình cứ tập nhưng mà vì điều kiện kinh tế á, mình cũng phải cố gắng vươn lên lúc đó mình lấy hết can đảm của mình để mà gọi khách hàng à, tư vấn cái máy vô mặt thì các bạn nghĩ đi thì, à, thì mình phải kiếm tiền mà à, thì nói chung đó là mình phải bằng cách cố gắng cỡ nào mình cũng phải bán được cái mặt hàng của mình đang kinh doanh rồi thêm nữa ví ví dụ như mình không có làm được á thì mình phải học hỏi những kinh nghiệm của bạn bè mình hỏi thăm người này người kia rồi à, mình <laughs> sao tự nhiên ta giờ không có nói được nhiều ta rồi cứ chia sẻ thật đi thì nói chung á là à, trước tiên á mình cũng uh, cái cái ờ, cái kinh nghiệm đơn giản và nó có sao thì mình nói vậy thì hai chồng mình cũng mất bạn cũng biết đó mình khuyết tập mà cho nên là cái uh, cái sự cố gắng của mình á, thì nó phải gấp đôi hoặc là gấp 10 lần các bạn lành lặn bình thường cho nên là uh, khi mà mọi người á à, mình lành lặn mình bước đến cái con đường kinh doanh online này thì không lẽ mấy bạn á, thua mình Quyên mong rằng á, tất cả các bạn á, phải cố gắng để bán được hàng mình thì à, à, mình chia sẻ câu chuyện của mình như thế này à, mình hồi trước á, là mình học à, ở trung tâm dạy nghề mình học học nghề mà cái cái lương của mình đó, nó không có nhiêu tiền hết á có mấy chục ngàn à Rồi sau đó thì hai chồng mình làm ở đó luôn thì lương hai đứa chỉ có được 7 triệu 7 triệu mà các bạn nghĩ lương này 7 triệu thì làm được cái gì giờ Rồi xong là vừa lúc đó là vừa đi làm vừa bán hàng rồi cũng không có bán được nhiều thì mình cũng được sự giúp đỡ của thầy mình á thì từ các khóa học của thầy á mình bán được nhiều vào cái thời gian cách thầy hơn hơn một năm trước mình đi về trên đường về quê á thì bị tai nạn hai chồng luôn ừ, đi tới qua cầu Cần Thơ đó, nó khoảng ờ, mười mười mấy km gì đó mà xong cái bà kia bà, bà ở trong lề đường bà tông ra là hai đứa là lúc đó bị gãy chân mà không có biết là bà bỏ bà đi nói chung là bà đụng rồi bà bỏ chạy thì tất cả mình phải ôm hết là chồng mình nó phải mổ mổ cái chân phải ấy. còn mình cái chân phải thì mình cũng bị gãy nhưng mà mình chỉ bị được là nó đỡ là bó bọt chứ nó không có không có tổn thương bằng chồng mình rồi các bạn lúc đó nói chung là chi phí nó cũng rất là cao mà cũng nhờ lúc đó mình cũng bán được một số hàng cũng lai gai lai gai rồi thì cho nên là lúc đó mình có tiền để mình trang trải cái cái lúc thời gian mình khó khăn nhất đến lúc mà mình bị tai nạn mình nói giống như nói cuộc đời sao mà nó, nó cảm thấy mà nó, nó nó đưa mình vô cái đường cùng kinh khủng luôn đã mình thì vậy rồi mà sao mà lúc đó như thế đó rồi xong thời gian gần đây á thì cũng khoảng ờ, khi bị tai nạn về rồi khoảng chừng 4 tháng thì chồng mình đó là à, ảnh làm bóc khóa anh bán thì trước đó thì cũng là mình cứ nghĩ là cái nghề tay trái thôi thì à, làm cái nghề móc khóa à, để bán thì cái thời gian khoảng à, qua cái bị tai nạn khoảng chừng 4 tháng bán về sau này đã à, nó hơn một năm nay thì hai vợ chồng mình đó là bán cái móc khóa là thu nhập hơn hơn cái trăm triệu nói chung là đến thời điểm này thì một tháng thì nó cũng tầm 15 đến 20 triệu nó tại vì mình bây giờ là có khách khách sĩ khách lẻ khách sĩ cho nên nó là khi đầu lúc đầu mình bán cái móc khóa thì nó cũng cảm thấy là nó nó giống như là mình cũng hơi ngại tại vì mình giống như là đơn giản người ta bán móc khóa ở ờ, 10 ngàn 20 ngàn 30 ngàn nhưng mà mình bán cái loại móc khóa tốt là móc khóa bên mình là mình bán từ 100 ngàn trở lên là như lúc đó là nhờ là mình bán à, à mình học cái cách bán hàng cho người giàu á là thì bình chỉ á thì mình dạy cái khóa học bên bên à, bên đó cho nên là mình không có ngại bán những cái sản phẩm mắc nên, mình cho mấy bạn xem cái sản phẩm móc khóa bên mình như vậy người ta thì người ta bán những cái sản phẩm móc khóa đơn giản là 10 ngàn hai ba chục ngàn thôi mình người ta bán nhưng mà mình giá mình kiên quyết mình bán được chắc chắn cỡ nào mình cũng phải bán được cho nên là khi mà các các chị á, mình biết trong cái cái cái, cái zoom này á, có những chị mẹ bỉm sữa á, là mới bắt đầu đang không biết là mình bước tới nữa hay là mình lùi thì qua bên đây á, thì mình cũng muốn chia sẻ với các bạn đó là nếu như mà các bạn á, mình các bạn á, tay chân các bạn còn lành lặn không lẽ các bạn thua mình các bạn không kinh doanh được thì mình cũng chia sẻ một cái ít kinh nghiệm đó về có gì thì à, nhờ thầy Bình chỉ thêm thì chắc chắn nếu như mà các bạn đi theo thầy Bình thì chắc chắn các bạn sẽ thành công hơn tại vì bây giờ ừ, thu nhập của mình nó hai chồng nó làm mình làm ấy nói chung là làm nhiều tại vì mối thì mình cũng làm không có kịp bây giờ nói chung là hai tuần này thì mình cũng trên 8 triệu rồi hồi hồi hồi trước á à, là tháng khoảng tầm mười mấy mười hai mươi triệu mà sau đợt này thì hai tuần này rồi mình khoảng 8 triệu là mới cái hai tuần thôi thì chắc chắn tháng này mình sẽ được 20 triệu thì các bạn cứ theo thì mình thì mình sẽ chỉ những cái công thức nó rất là đặc biệt chắc chắn là sẽ bán được hàng rồi mình ơi <laughs>